anh chị và Jim Rohn bậc thầy của những bậc thầy ông ta có một câu nói rất hay chúng ta phải lựa chọn một trong hai nỗi đau nỗi đau của sự kỷ luật hay là nỗi đau của sự ân hận các anh chị sẽ chọn cái gì chúng ta vui sướng trong ngắn hàng nhưng mà chúng ta phải trả giá sự ân hận trong dài hàng hay là chúng ta kỷ luật mỗi ngày hàng ngày đọc sách dậy sớm học tập phát triển bản thân tập trung vào sự nghiệp ít vui chơi giải trí chịu chấp nhận sự kỷ luật chấp nhận cái nỗi đau của kỷ luật nhưng trong tương lai chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình các anh chị sẽ chọn gì nỗi đau của kỷ luật hay nỗi đau của sự ân hận nếu như chọn kỷ luật thì comment xuống bên dưới là số 1 còn chọn nỗi đau của sự ân hận trong tương lai thì comment xuống bên dưới là số 2 tại sao chúng ta phải kỷ luật các anh chị có thấy cái hình ảnh này không ạ à? kỷ luật chính là cái cây cầu nối giữa mục tiêu và thành quả mục tiêu của chúng mục tiêu của chúng ta chúng ta để ở phía trên xa nó là ước mơ mục tiêu khao khát của mình nhưng để đến được với giao phân dịch đến được cái đích đó thì chúng ta phải bắt buộc đi qua cây cầu kỷ luật kỷ luật nó sẽ nối mục tiêu và thực tế của chúng ta còn nếu như chúng ta làm sao à cứ ước mơ cứ khao khát đặt ra mục tiêu đặt ra ước mơ nhưng mình không kỷ luật thì làm sao mình có thể biến điều đó thành sự thật được các anh chị có đồng ý với Kim về điều này không? <clears throat> Rồi, cái giá của kỷ luật Khi mà chúng ta kỷ luật thì chúng ta sẽ có cái giá gì? Kim sẽ kể tiếp cho anh chị một câu chuyện thứ hai Đó chính là câu chuyện về than đá và kim cương Than đá và kim cương được sinh ra từ một màng nha Được sinh ra từ một màng là carbon Và chúng là giống nhau như hai giọt nước vậy Than đá và carbon đều cùng một màng carbon sinh ra than đá và kim cương thì sao các anh chị giống nhau về cấu trúc về hóa và lý mọi thứ đều giống nhau tuy nhiên trong quá trình sinh sống phát triển và lớn lên các anh chị ạ à, thì nó tạo ra hai vật thể khác nhau kim cương và than đá tại sao nó có sự khác biệt này vậy các anh chị Kim sẽ phân tích tiếp theo cho các anh chị sự khác biệt giữa kim cương và than đá mặc dù nó cùng khởi điểm là giống nhau về bề ngoài thì sao kim cương sáng lấp lánh đẹp vô quyết nhưng hang đá thì lại đen, bệnh và xấu. đồ cứng của kim cương Kim cương là một trong những vật liệu cứng nhất trên thế giới. Nó siêu cứng luôn các anh chị ạ. Cứng đến mức độ mà người ta phải dùng cái gì? Dùng nó để làm muối khoan dầu. Những cái những cái mỏ dầu ngoài biển các anh chị ạ, phải xuống dưới hàng trăm hàng ngàn đồng uh, à, mét chiều sâu thì mới có thể tiếp cận được dầu mỏ thì chỉ có kim cương nó mới phải đủ đồ cứng để làm sao khoan đục tới xuống dưới đó luôn còn than đá thì sao các anh chị nó rất là giòn rất là dễ vỡ cái giá trị của kim cương cực kỳ cao chục ngàn trăm ngàn đô thậm chí là triệu đô mới mua được một viên kim cương còn trong khi đó than đá thì rất rẻ chúng ta chỉ có thể bỏ ra mấy ngàn thôi vài ngàn thôi hoặc là vài chục ngàn chúng ta có thể mua rất nhiều mấy ký than đá quá trời luôn phải không các anh chị thì cái giá trị của than đá rất là thấp trong khi đó giá trị của kim cương cực kỳ cao công dụng của kim cương làm gì kim cương dùng để làm trang sức là tài sản là những cái ứng dụng cao cấp thì người ta dùng kim cương còn than đá thì làm sao anh chị chỉ dùng để đốt để lấy nhiệt nó sẽ rẻ hơn so với dùng ga hoặc là những cái khí đốt khác và cái cách hình thành nó là cái cách mà sự khác biệt của kim cương và than đá đến từ sự hình thành kim cương là phải chịu sâu ở trong lòng đất và chịu được cái áp lực rất lớn liên tục hàng ngàn năm được nhiệt luyện hàng ngàn độ C các anh chị ạ nó phải trải qua rất nhiều cái gian khó mới tạo ra một viên kim cương nhỏ xíu tuy nhiên than đá thì sao rất là dễ tạo ra nó có thể là củi nấu lên với một cái nhiệt độ vài trăm độ trong vòng một hai ngày là chúng ta đã có thể thu hoạch được kim than đá rồi than đá rất dễ tạo rất nhanh chóng và dễ dàng và nguồn cung thì sao Kim cương có một cái nguồn cung vô cùng quý hiếm. Trên thế giới này, kim cương rất quý hiếm, rất ít. Còn trong khi đó than đá thì rất nhiều. Chúng ta có thể khai khai thác những cái cái mỏ đá là nó có cả hàng ngàn tấn, rất rất nhiều than đá có rất nhiều trong tự nhiên. Còn trong khi đó, kim cương thì rất quý và hiếm. Và biểu trưng của kim cương là gì? Sự kính cựu. Tại vì nó rất là cứng và nó trường tồn. Do đó, tại sao mà nhiều người thường hay lấy kim cương để mà làm gì ở à? các chị? để mà đi cầu hôn tại vì kim cương nó biểu trưng cho sự vĩnh cửu và vĩnh cửu thì người ta lấy cái đó là tình yêu vĩnh cửu thì người ta sẽ lấy kim cương để mà đi cầu hôn còn trong khi đó than đá thì biểu trưng cho gì khi mà thấy một cục than đá thì anh chị sẽ thấy gì ô dơ quá đụng vô thì nó sẽ phải dơ tay rồi ô nhiễm khí thải này không tốt các anh chị đã thấy đó, kim cương và than đá đều là sao anh chị đều từ mẹ carbon tạo ra nguyên lý vật lý và hóa học nó đều giống nhau về cấu trúc là giống nhau nhưng quá trình hình thành một bên thì vô kỷ luật còn một bên kim cương là những người kỷ luật và tạo ra hai cái giá trị hoàn toàn khác biệt nhau vậy thì sao các anh chị các anh chị có sẵn sàng tôi luyện kỷ luật để tạo ra sự khác biệt và giá trị cho bản thân mình hay không hay các anh chị chấp nhận một cuộc sống tầm thường giống như than đá tôi không cần phải nỗ lực tôi không cần phải kỷ luật chi cho nó mệt tôi sống như vậy cho nó an nhiên là được rồi vậy trở thành than đá hay trở thành một viên kim cương xuất chúng đó chính là do phụ thuộc vào các anh chị và các bạn chúng ta chọn mình là than đá hay chọn mình trở thành một viên kim cương xuất chúng nó thông qua cái quá trình kỷ luật đằng sau sự ưu tú của những người của mỗi người đều là những bài học từ sự khổ luyện các anh chị thấy ai đó rất giỏi chắc chắn là họ đã phải trải qua một khoảng thời gian khổ luyện kỷ luật cực kỳ cao mới đạt được cái thành tựu như vậy các anh chị có đồng ý không ạ đồng ý thì comment xuống bên dưới là yes đồng ý với kiên cái giá của kỷ luật để trở thành kim cương thì phải trải qua rất nhiều khổ luyện gian khó trong một khoảng thời gian dài ai đồng ý với kiên thì comment xuống bên dưới là yes các anh chị có thấy câu chuyện về than đá và kim cương có rất hay không các anh chị nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt đâu là than đâu là kim cương đâu là những người xuất chúng và đâu là những người tầm thường thông qua vấn đề kỷ luật